À, xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và các bạn có thể liên hệ với tôi qua cái Facebook sau đây. Đây là Facebook của tôi và mọi thông tin liên hệ các bạn có thể liên hệ với tôi để mà à, tôi tôi gửi cho bạn, tôi tư vấn cho bạn, tôi giải giải cho bạn một số điều mà bạn chưa biết chẳng hạn. Đấy. À, thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chat trên web và vấn đề thứ hai là chat trên trên Facebook đúng không làm sao chúng ta để tự động hóa cái cái cái cái chat đấy tự động hóa chat này. Đấy. thì làm như thế nào đầu tiên là các bạn sẽ xây dựng tự động hóa chat trên trên web thì làm như như thế nào thì các bạn vào cái địa chỉ sau đây các bạn copy các bạn vào địa chỉ này ok chưa bạn đăng nhập vào đây là giao diện mà các bạn đăng nhập lần đầu tiên thì lần đầu tiên nó sẽ có một cái mã tích hợp cho các bạn các bạn copy cái mã này để các bạn dán vào trên trên blog và trên trên web của mình để chúng ta tích hợp nó đây là bước một của chúng ta chúng ta đang thực hiện bước một cái mã của chúng ta đây và đây tôi sẽ thực hiện với tôi sẽ lấy cái mã Java Script này pass vào đây lưu lại ok lưu sắp xếp và bây giờ bạn xem blog của bạn có điểm gì khác biệt nhé sẽ có phần này ví dụ tôi gõ hoặc chào bạn thì trên giao diện của tôi trên giao diện của tôi nó sẽ xuất hiện một yêu cầu chat đây và nhìn vào trên giao diện này chúng ta có thể thấy là à, ở đây là chỉ có một khách hàng đó chính là tôi đây và và ở, ở đây loại là quay lại khách hàng này có quay lại ở trong web của chúng ta hay không ví dụ tôi tôi xem tôi xem một bài viết này nhé tôi nhấp vào bài viết này ok và tôi sẽ xem một cái bài viết thứ hai trên cái trang blog này chúng ta trở về cái giao diện này trở về giao diện này chúng ta sẽ nhấp trái chuột vào đây chúng ta sẽ thấy này đây chính là cái lịch sử duyệt web của khách hàng mà tôi trong trong trường hợp này vì là cái blog của tôi mới mới làm cho nên là chỉ chỉ chỉ có một người thôi đó chính là tôi thôi đấy và ở đây là nó cái này nó rất nó rất hay nhưng mà nó lưu lại cái lịch sử lịch sử khách hàng đấy lịch sử khách hàng mà lúc trước tôi từng từng trò chuyện với họ đấy ờ, ở đây các bạn có thể à, thiết lập nhiều tính năng khác nhau nữa ví dụ ở đây tôi tôi trả lời lại là à, chào bạn đúng không thì ở trên trang này chúng ta sẽ thấy xuất hiện dòng chữ này như vậy dựa vào cái tính năng này chúng ta có thể à, chăm sóc khách hàng tốt hơn chúng ta có thể là là là, là à, trả lời ờ, họ một cách tự động đúng không như vậy thì dựa vào cái tính năng này chúng ta thể chăm sóc khách hàng tốt hơn và nó sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin về lịch sử dụng web khách hàng dừng lại ở trên trang web 30 phút vân vân ờ, ví dụ Tôi ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn vào Chúng ta nhìn vào cái này thì chúng ta có thể thấy là họ đang xem cái Họ đang xem cái bài viết này Bài viết du học miễn phí Trung Quốc này Và thời gian xem của họ là 5, 5 giây Và địa, địa điểm xem của họ là thành phố Thái Nguyên Đấy Và click vào Đấy thì lần đầu tiên là họ xem Đấy, hiện, hiện tại thì họ đang xem cái du học Trung Quốc miễn phí này ngoài ra bạn có thể thiết lập à, thiết lập à, tính năng tự động cho nó nữa ví ví dụ như là à, trên trên web của bạn là có nhiều cái mà mà nhiều câu chúng ta trả lời khách hàng chúng ta lặp đi lặp lại đúng không thì làm như thế nào để chúng ta có thể à, thiết lập được nó một cách tự động là chúng ta sẽ làm như sau chúng ta thấy cái biểu tượng cài đặt này ta dạ vâng. nhấp vào ok web à, mạng hơi chậm chúng ta sẽ thiết lập câu hỏi trả lời ở đây tôi là thiết lập câu một câu hỏi trả lời này ví dụ chào bạn à, hãy để lại lời nhắn của bạn tôi thiết lập thẻ là a tôi lưu lại bây giờ tôi sẽ sang cái giao diện giao diện nó tôi sẽ nhấp là chào bạn đúng không thì ở phía dưới này nó hiện ra rồi hiện ra sẵn rồi đấy bạn chỉ cần nhấp vào đây enter và chúng ta sẽ sang trang web này chúng ta sẽ thấy chào bạn hãy liên hệ với tôi quá, đấy thấy chưa rất đơn giản rất tuyệt vời điều đặc biệt là nó lưu lại lịch sử nhiều web của bạn nhé lịch sử lúc trước của bạn nhé ví dụ bạn kết thúc cái cuộc trò chuyện này đi và bắn một ờ, một hồi lâu sau một thời gian sau khách hàng của bạn quay trở lại và nó sẽ ghi nhận đây lúc trước bạn đã trò chuyện những gì ghi là hết và bạn lại tiếp tục chào chào bạn tiếp đấy thấy chưa rất đơn giản và ở đây bạn có thể là bạn chuyển đổi sang nhân viên khác nhé ok bước thứ hai vừa rồi chúng ta vừa làm là thiết lập uh, thiết lập trả lời tự động bước thứ ba chúng ta làm là chính là việc của chúng ta chăm sóc khách hàng bằng đội ngũ nhân viên của bạn ví dụ như là nhân viên của bạn là có một câu hỏi nào đó ví dụ có có có một câu hỏi khách hàng mua hỏi ví dụ như là hỏi là à, mã cấp bông miễn phí chẳng hạn họ hỏi như thế mà nhân viên này lại không biết cách trả lời đúng không nhân viên này không biết cách trả lời thì họ có thể chuyển đến cái nhân viên khác ở đây trong trường hợp này chỉ có một mình thôi cho nên là nó không hiện ra tại vì cái này tôi mới thực hiện tôi mới làm đúng không nếu như mà có nhân viên khác nữa thì nó sẽ hiện ra đây và bạn chọn nhân viên đó và bạn nhắn gửi à, à, có khách hàng hỏi cái này cái a cái b này chuyển đến đúng không và ngoài ra bạn còn còn có thể chặn cái khách hàng đó nữa nếu như khách hàng nó làm phiền hoặc là khách hàng đó uh, chửi bới gì đó bạn thì bạn hoàn toàn có thể chặn họ đấy nếu bạn chặn cái uh, visitor và bạn lưu lại thông tin tại lý do tại sao chặn để lần sau chúng ta xem thì chúng ta có thể biết được họ đúng không lý do tại sao chúng ta chặn họ ở đây có rất nhiều tính năng khác tính năng thống kê nữa thống kê kê lượng khách hàng ở đây tôi vừa mới làm cho nên là à, cái thống kê nó nó ít đây là tôi đề demo cho các bạn thôi chứ trang web của tôi thì nhiều hơn rất là nhiều ok ở đây tôi có một cái ví dụ của chúng tôi đây là một cái ví dụ mà trang web của chúng tôi ở đây có tổng cộng là 7 người đang truy cập trang web của chúng tôi và chúng ta có thể nhìn thấy là loại mục loại này chính là một gì nhỉ mục loại này chính là cái mục mà họ có quay lại hay không họ có quay lại cho bài viết đó hay không đúng không khách hàng nào cũ khách hàng nào là mới mục thứ hai chính là một visitor một visitor thì cái mục visitor này chính là cái mục mà khách hàng đang truy cập trang web của bạn mục thứ ba chính là mục online mục online mục online chính là cái mục mà khách hàng dừng lại bài viết đó với thời gian là bao lâu đấy thông qua đó thì chúng ta có thể theo dõi được à, bài viết nào chất lượng bài viết nào không chất lượng hoặc là khách hàng đang thể hiện mối quan tâm của họ là ở chỗ nào từ đó chúng ta sẽ tư vấn à, khách hàng của chúng ta à, một cái hợp lý và và và, và làm sao để chúng ta chốt sale được, được tốt nhất và ở đây nó có lưu lại lịch sử này có rất là nhiều bộ phận đánh giá các tác của bạn sử dụng ở đây tôi đã sử dụng một một một tác là tab phòng huyết áp này đấy khi mà các bạn sử dụng tác thì nó sẽ lưu lại cái cái cái bài đấy đúng không ở đây thì chỉ có một mình tôi thôi tại vì tôi demo cho các bạn nên chỉ có một mình tôi thôi đấy nó lưu lại ngày tháng ngày hôm nay luôn đấy đấy bảy ngày qua là không không không không có rồi chỉ có ngày hôm nay thôi tại vì tôi đang demo cho các bạn mà đấy ok thì như thế thì tôi vừa chỉ cho các bạn à, cách thức để chúng ta có thể là à, chúng ta thiết lập tự động tự động hóa cái vấn đề chat chăm sóc khách hàng trên cái trang web trên blog của mình một cách hợp lý và cách nhanh gọn nhất và à, chi, nếu các bạn có vấn đề gì đó các bạn hỏi tôi các bạn vui lòng liên hệ facebook của tôi và đủ bài học của chúng ta đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo